kính chào quý vị khán giả kính mến để tiếp tục chương trình đọc dạng sấm thi của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Mời quý vị đón theo dõi Chuyện tiếp theo Ông Biện Đài hỏi Một hôm nọ Đức Thầy dẫn ông Biện Đài đi giếng núi Tà Lơn Rồi lúc dừng chân nghỉ tại một tảng đá Ông Biện Đài mới hỏi Đức Thầy như vậy Dạ bạch Thầy con nghe các lão tiền bối kể lại trước kia có ông Đình Tây là đệ tử của Phật Thầy, có nuôi cá sấu năm chèo, rồi bị sổng ao, ra, rượt, gà, vịt và người ăn thịt nữa thầy. Rồi nghe nói ông Năm Chèo đang ẩn mình dưới sông Giàm Nao đó thầy. Con thắc mắc mấy mươi năm sao không thấy nổi lên vậy thầy? Ông nói tiếp, bất cứ con gì ở dưới nước lâu cũng phải nổi lên để thở chứ thầy. Còn ông sáu năm chèo này không thấy nổi lên, chắc ở dưới đó bị ngộp chết hay sao vậy thầy? Thầy trả lời, Tại mày không biết, ở dưới cũng có lầu cát và nước đó, đến chừng đó nổi lên thì biết. Ông biện đài hỏi tiếp, Dạ thưa thầy, trước kia ông Đình Tây có nuôi cá sấu năm chèo rồi bị trốn đi. Đức Phật Thầy cho ông đình tay năm bảo bối để bắt lại, nhưng ông ấy không bắt được. Cho đến khi ông ấy mất, vậy sau này ông đình Tây có trách nhiệm trở lại để bắt không vậy Thầy? Đức Thầy nói, Trước kia thì nhiệm vụ của ông đình Tây, thời đó qua rồi, còn sau này Thầy có trách nhiệm bắt sáu năm chèo đó. Khi Thầy về ra lệnh sau thì năm chèo làm y như vậy. Ông biện đài nghe thầy nói, về thì liền hỏi lại. Ủa, vậy thầy đi vắng mặt hả thầy? Thầy nói. Ừ, thầy vắng mặt một thời gian để thử lòng tín đồ, xem ai có lòng tu và ai không tu, rồi thầy trở về chọn lựa người hiền mở hội Long qua Ông biện đài hỏi tiếp. Vậy chừng nào thầy về? Đức thầy nói. Bây giờ nước còn lớn, còn rồng, qua đến tháng 5, tháng 6, nước chảy một chiều, thầy về. Ông Đài nghe thầy nói vậy rất buồn vì sắp xa thầy. Mẫu chuyện này do ông Điện Đài kể lại. Lời Bình Ông Biện Đài trên đây đi núi Tà Lơn cùng Đức Thầy Ông có hỏi về sáu năm chèo xưa kia của ông Đình Tây thì được Đức Thầy cho biết. Sau này thầy thâu phục sáu năm chèo đó và thầy nói thêm cho ông Đài biết thầy sẽ vắng mặt một thời gian rồi sẽ trở lại lọc lừa người tu mở hội Long Hoa dạy. Nam Mô A Di Đà Phật Chuyện tiếp theo Long Mã Có một hôm Đức Thầy nói với ông Út tại Tổ Đình, nhà của Đức ông rằng Ông Út à, sau này tôi vắng mặt một thời gian Ông Út hỏi lại Ủa, thầy, thầy vắng mặt rồi, thầy có về không thầy? Về chứ, và tôi nói cho ông Út biết, khi tôi về là tôi xếp bằng ngồi tại bộ ngựa này nè. Lúc đó có hai gồng vàng hò tôi chiếu dậy đó ông Út. Thầy nói tiếp. Khi tôi về, sắp xếp công việc bảy ngày rồi tôi vắng mặt tiếp. Ông Út hỏi, um, sao thầy về có bảy ngày vậy thầy? Thầy nói, vì lúc này là thời kỳ năm chèo nổi lên sát phạt người hung nếu tôi ở lại động lòng từ bi bắt nó sớm thì có lỗi với thiên đình. Thầy nói tiếp, ông Út có biết không? Khi năm chèo nổi lên, nó ăn thịt không phải nước Việt Nam mình không đâu nghe.